Ngày 2 tháng 10, VinFast chính thức giới thiệu hai mẫu xe SUV và sedan tại triển lãm Paris Motor Show. Như vậy, kể từ ngày khánh thành xây dựng tổ hợp nhà máy ô tô tại Cát Hải, Hải Phòng, cách đây hơn 12 tháng, là ngày 2 tháng 9 năm 2017, cái tên VinFast dù còn non trẻ, nhưng luôn là đề tài bàn tán và tranh luận sôi nổi, cùng với niềm tự hào dân tộc và phấn khích lan tràn khắp mạng xã hội. Thông tin được báo đài liên tục đưa tin. Và đến nay, VinFast đang thực hiện đúng cam kết tiến độ, điều mà nhiều nhà kỹ thuật nói rằng không thể tin nổi. Đến giờ khi hai mẫu xe VinFast hiên ngang ra mắt giữa trời Âu thì sự hoài nghi ban đầu của công chúng gần như không còn nữa. Thay vào đó mọi người lại quan tâm đến túi tiền, VinFast sẽ được bán với giá bao nhiêu. Theo quan điểm của chúng tôi, giá xe của cả hai chiếc xe VinFast sẽ có mức giá dưới 1 tỷ đồng. Vì sao vậy? Đầu tiên có thể khẳng định, do những chính sách ưu đãi trong ngành ô tô của Việt Nam chúng ta trong hơn 20 năm qua cũng chưa tạo được nền công nghiệp ô tô và phụ kiện tương xứng như kỳ vọng. Vì vậy, khi VinFast ra đời có thể được xem là cứu cánh ở phút bù giờ 90 cộng 2 nhằm giúp nền công nghiệp ô tô nói riêng và chủ trương công nghiệp hóa đất nước đi đúng định hướng và lẽ đương nhiên VinFast sẽ được nhiều chính sách ưu đãi trong đó có chính sách thuế. Trong trường hợp chưa có được các ưu đãi tại thời điểm này, hãng VinFast cũng sẽ tính giải pháp bỏ đi phần lợi nhuận ban đầu để có mức giá tốt và xe sẽ được nhiều người tiêu dùng chấp nhận. Không chỉ xây dựng nhà máy đơn thuần mà VinFast tiến hành xây dựng cả một tổ hợp sản xuất VinFast có diện tích 335 hectare Điều này sẽ giúp VinFast chủ động trong việc kêu gọi các đối tác cùng hợp tác lập liên doanh hoặc tự đầu tư nhà máy sản xuất các linh phụ kiện. Một khi các linh phụ kiện chính yếu được các liên doanh liên kết sản xuất ngay tại đại bản doanh, sẽ giúp VinFast triệt tiêu gần như toàn bộ chi phí vận chuyển linh kiện từ nhà cung cấp về nhà máy và còn có thể trừ luôn phần lời nếu có của mình trong liên doanh. Ở khía cạnh nào đó, ít nhất có 3 phần tư các yếu tố đã nhận định ở trên sẽ do VinFast chủ động, mang tính chủ quan và yếu tố quan trọng thứ năm tác động mạnh mẽ đến chính sách giá của VinFast – đó là giá mang tính cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường. Nếu so sánh với các xe nằm cùng phân khúc D tại Việt Nam, sẽ có các thương hiệu cạnh tranh trực tiếp Toyota Camry, Honda Accord, Nissan Tena, Hyundai Sonata, Mazda 6 hay Kia Optima. Trong số này, chiếc Mazda 6 2.0 được xem là có giá mềm nhất khi đang được chào bán tại các đại lý là 819 triệu, chưa bao gồm phí trước bạ. Vậy nếu như nhận định chiếc sedan trong video clip là đúng, đúng là xe VinFast và đúng là nằm ở phân khúc D một khi thương hiệu VinFast chưa đủ mạnh để cạnh tranh với các hãng xe lâu đời của nước ngoài, thì giá bán kèm hậu mãi có thể được coi là quyết sách khả thi để chiếm lĩnh thị trường. Tất cả những hợp tác này đều hướng đến một mục tiêu là giúp cho chiếc xe VinFast cần và phải có được chất lượng quốc tế. Vì ít ra phải có chất lượng quốc tế mới hy vọng chinh phục được thị trường quốc tế và chỉ có thị trường quốc tế mới tiêu thụ được hết lượng xe này mà công suất dự trù của tổ hợp nhà máy VinFast sản xuất ra. Theo chúng tôi dự đoán, giá bán của mẫu sedan này sẽ dưới 1 tỷ, rơi vào khoảng từ 700 đến 850 triệu đồng. Mức giá này sẽ nằm chung cùng với các mức giá sản phẩm trong cùng phân khúc sedan hạng C như Toyota Altis, Mazda 3 2.0, Honda Civic. Còn đối với mẫu SUV, giá bán của mẫu SUV này sẽ dưới 1 tỷ, rơi vào khoảng 800 đến 950 triệu đồng, sẽ nằm cùng mức giá với các sản phẩm như Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Mazda CX-5 và Honda CR-V bản thấp. Còn các bạn hãy đưa ra các dự đoán giá cụ thể bằng cách comment ngay phía dưới video này. Hãy like và subscribe kênh để liên tục theo dõi các thông tin thú vị về thị trường ô tô Việt Nam.